kìa ánh trăng soi sáng kìa pháo hoa chóng tàn kìa bão nhanh hoa đã chớm nàng kia là bao xuân thu vội qua rỗng như chân tình liền đêm mộng mơ ngày xưa dứt bỏ kìa những làn khói bếp kìa biết bao kỷ niệm người đây còn ta chẳng muốn rời trong lòng chợt trong mong người mau níu chân ta lại nào đâu người vô tình chẳng hé môi chữ duyên phận còn mơ hồ như lan sương lì thuyền nghiêng ngả do ai đây do khổ tâm nối ly biện chẳng chữ duyên phận còn mơ hồ như lan sương cứ mong đợi mai không thấy ai nơi này trách ăn nghĩa chưa đủ đậm sầu người không cùng ta mãi sâu